Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện, motor điện ờ, Video hôm nay xin giới thiệu các bạn đến à, các bạn à, chọn bộ một cái bộ xe điện 4 bánh đầy đủ đèn còi Đèn còi xi nhan đồng hồ báo điện rất là đầy đủ Cầu có số mạnh À, bộ này thì à, sử dụng cầu hai số ờ, số nhanh và số chậm cầu liền động cơ điện cái này thì à, mục đích có thể sử dụng vào đa mục đích ờ, vừa là chở hàng vừa chạy chơi cũng được tải trọng thì à, khi các bạn về số thì có thể chở được khoảng à, 5 đến 6 tạ tổng tải trọng là 5 đến 7 tạ đấy còn à, các bạn à, nâng cấp thì các bạn phải nâng cấp nhíp với à, các động cơ lên để trở lặng hơn nói chung bộ này thì ưu tiên cho chở người hoặc là chở hàng nhé Đấy, bánh thì bánh 400 trừ 12 cái là theo nhu cầu của khách hàng thôi đây bánh 400 trừ 12 đường kính 50 à, nhíp 5 lá dài 50 cm đèn trước đèn xi nhan cầu trước là dạng à, cầu thẳng không phanh Đấy, có cầu trước các bạn nhé nhíp thì à, vẫn cứ bán à, như bình thường thôi đầy đủ Đấy. nhíp thì đầy đủ phụ kiện phụ kiện nhíp này này các bạn cứ nhìn tổng quan như thế thôi chứ còn à, đi chi tiết hơn thì à, trong video này mình để hết rồi đấy phụ kiện à, phanh chân phanh tay có hết nhíp công tắc đèn còi xi nhan đèn trước là đèn pha led và xi nhan đơn đồng hồ báo điện báo công tơ mét đầy đủ hệ thống dây điện à, đấu sẵn như thế này hết cho các bạn nhé đấy có cả hạ nguồn điện xuống 12V đây là hạ nguồn 12V còi này là còi sen đây đây là cái bộ à, cầu điện này cầu điện này tam bua được à, bắt ốc đồ hoàng các bạn nhé cái à, tăng bua bắt ốc này sau này các bạn à, thay thế nó dễ hơn là cái loại hàn sẵn hàn chết cái đấy là cái hàng ưu việt hơn cái mục này là mục cần kéo số nhanh chậm này đây là bộ điều khiển 800 này dùng đây là bộ hạ nguồn này con động cơ này là động cơ 60V à, 1000W các bạn nhé À xin lỗi các bạn là cái bộ này là bộ 1000W nhé mình à, nãy giờ mình không để ý bộ này là bộ động cơ 60V 1000W các bạn à. có thể chọn 48 cũng được vô lăng này đường kính 37 cm này Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955